Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Độc tài Vượng Vin lại xuất chiêu quen thuộc, ép nhân viên ăn cho hết bãi VMI e. Vào ngày 10 tháng 9 năm 2019, phóng viên John Reed của tờ báo Thời báo Tài chính của Anh đã tiết lộ một thông tin bị dò dỉ cho thấy nhân viên của Vingroup chịu áp lực phải mua xe VinFast. Những quản lý cấp cao của Vingroup đối diện với nguy cơ bị mất tiền thưởng nếu có quá ít người trong bộ phận làm việc của nhóm của họ mua xe VinFast. Với áp lực đó các quản lý lại phải đè tiếp các áp lực xuống nhân viên của họ thực hiện theo. Việc sản xuất xe và thuyết phục để khách hàng tin tưởng lựa chọn là một chặng đường rất dài. Quảng bá thương hiệu, tung sản phẩm, khách hàng sử dụng và có phản hồi. Nếu phản hồi tốt, tiếng lành đồn xa sẽ hút thêm được nhiều khách hàng khác nữa. Nếu phản hồi không tốt thì kết quả là khách hàng sẽ rời bỏ sản phẩm. Bất kỳ sản phẩm nào khi tung ra thị trường cũng cần phải trải qua quá trình như thế. Đây là hình ảnh tờ báo tài chính của anh bóc phốt vượng ép nhân viên mua VinFast. VinFast ảo à ạt tung ra sản phẩm ra thị trường mà họ muốn có lượng khách hàng ngay tức thì. Như vậy chỉ có thể ép nhân viên của Vingroup mua, đó là cách nhanh nhất. Việc làm, lương thưởng, tương lai của nhân viên đều nằm trong tay ông Phạm Nhật Vượng nên ông ép buộc nhân viên của mình phải ăn cho hết sản phẩm của VinFast do chính công ty này làm ra, ai dám không nghe. Việc cưỡng ép nhân viên của mình phải mua sản phẩm của công ty, đó là cách hành xử độc tài của ông chủ doanh nghiệp. Hầu hết các nhân viên chọn cách im lặng, chịu đựng, số ít nhờ người khác lên tiếng giúp trên mạng xã hội, nhưng không ai dám trực tiếp lên tiếng trước hành động ép người ấy của ông Phạm Nhật Vượng. Chiếc ô tô là tài sản rất lớn đối với người dân Việt Nam, chiếc xe cũng liên quan đến sự an toàn của chủ nhân và cả gia đình của họ khi tham gia giao thông. Đó là lý do rất nhiều người không ngại bỏ ra số tiền lớn để mua những chiếc xe nổi tiếng về độ bền và tính an toàn của nó. Không ai lại muốn đem sinh mạng của mình và gia đình của mình ra đùa giỡn cả. Vậy mà trong khi độ an toàn của xe VinFast chưa được kiểm chứng, ông Vượng đã bắt nhân viên phải mua nó thì khác nào đẩy họ vào vòng nguy hiểm khi tham gia giao thông công cộng. Việc ép nhân viên mua VinFast đã giúp cho ông Phạm Nhật Vượng đẩy nhanh doanh số bán VinFast và lấy những con số đẹp tiếp tục quảng cáo bán hàng, nhưng lại đẩy nhân viên của ông vào thế kẹt vì phải xuất ra một khoản tiền rất lớn để mua một sản phẩm mà mình không hề mong muốn. Đây là hình ảnh ông Phạm Nhật Vượng đang lập ra VMI để kiếm vốn cho Vin. Mới đây, Facebook Hoàng Dũng đã dẫn nguồn từ Thời báo Dân Việt cho thấy tờ báo này đã để lộ thông tin một khách hàng của VMI tên là Nguyễn Thủy Anh đây là trường hợp vi phạm quyền riêng tư khi tự ý tiết lộ thông tin của một cá nhân. Tuy nhiên, phát hiện sau đó của Hoàng Dũng mới là điều đáng chú ý. Hoàng Dũng cho biết Nguyễn Thủy Anh chính là nhân viên của công ty của ông Vượng. Nếu đây là sự thật thì ông Phạm Nhật Vượng lại một lần nữa đã dùng chiều cũ ép chính nhân viên của mình phải ăn cho hết những gì mà VMI đưa ra. Đây là cách làm tăng doanh thu, thu hồi vốn nhanh và ông Vượng có thể nắm chắc thành công. Lâu nay, ông Phạm Nhật Vượng vẫn điều hành tập đoàn Vingroup theo kiểu độc tài như thế, giống hệt như nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam vậy. Đây là điều khó có thể nhận ra. Từ việc sử dụng lực lượng dư luận viên đến việc kiểm soát thông tin trên báo chí và cả việc sử dụng lực lượng công an đi chấn áp những người dám bóc phốt sản phẩm của Vin. Khi Vingroup ăn nên làm ra thì ông Vượng sẽ hưởng chọn, nhưng khi Vin làm ăn thất bát, nợ nần trông chất thì ông Vượng ép nhân viên phải mua hàng ế hàng tồn kho để góp vốn cho Vin. Nếu ai không vâng lời thì Vin có rất nhiều biện pháp để chế tài. Đây là hình ảnh ông Hoàng Dũng đã bóc phốt chiều ép nhân viên hốt hàng VMI của ông Vượng. Độc tài thì không bao giờ bền vững cả. Vingroup hiện nay đang cố vươn ra thế giới nhưng vẫn mang theo cách quản lý độc tài, độc đoán rất cộng sản.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 trong Vin đây. Câu chuyện cả bộ máy tuyên truyền phục vụ cho VinFast nói riêng và Vingroup nói chung là chuyện không có gì lạ. Đã bao lâu nay, Đảng Cộng sản Việt Nam nuôi một đội ngũ dư luận viên chuyên phá hoại những người viết bài bóc phốt chế độ này, mà dân hay gọi bằng những từ miệt thị, đó là bỏ đỏ. Tuy nhiên, nói về doanh nghiệp thì không một doanh nghiệp nào lại nuôi đội ngũ dư luận viên cho riêng của mình như Vingroup. Đội ngũ này được cộng đồng mạng gọi là bỏ Vin. Hầu hết những người mà chúng tôi có dịp khảo sát về sự so sánh giữa bò đỏ và bò vin thì luôn đưa ra nhận xét là bò vin có trình độ hơn và nguy hiểm hơn bò đỏ. Có lẽ nhiều người cũng nhận ra điều đó. Đây là hình ảnh trang thông tin chính phủ làm truyền thông cho Vin. Việc nuôi lực lượng dư luận viên là cách truyền thông bẩn. Họ không dám phản biện sòng phẳng nên họ nuôi những thành phần đánh phá để triệt hạ những bài báo bất lợi cho họ nếu không làm được những việc tất khuất, không sạch sẽ thì không ai lại đi làm chuyện truyền thông bẩn. Cho đến giờ này, người ta vẫn không thể khẳng định được vì sao bộ máy tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam lại làm việc hết công suất để bảo vệ cho Vingroup là một doanh nghiệp, bất chấp họ có đúng hay sai. Ngay cả Bộ Công an cũng làm truyền thông cho Vin mỗi khi Vin gặp khủng hoảng truyền thông. Không khó để người ta nhận thấy bộ máy tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam và của Vin là hai trong một tức là hai ông chủ trong một bộ máy truyền thông. Những năm gần đây, Đảng Cộng sản Việt Nam đã bị chế giễu vì không thể chế tạo được con ốc vít nào tại Việt Nam. Vì thế, khi Vượng Vin làm xe ô tô điện thì ngay lập tức nổi lên như một vị anh hùng, cứu vớt danh dự cho bộ mặt của Đảng Cộng sản. Mặc dù trong VinFast, những thiết bị được chế tạo từ nước ngoài là đa số. Có thể nói không ngoa rằng xe VinFast là vỏ Việt nhưng ruột ngoại. Tuy vậy, thì dù sao VinFast cũng đã cứu vãn danh dự cho Đảng được nhiều. Vì vậy mà VinFast lên cả báo Nhân dân rất nhiều lần như thế. Đây là hình ảnh Thông tấn xã Việt Nam làm tuyên truyền và truyền thông cho Vin. Cho đến nay, VinFast của ông Phạm Nhật Vượng đã đốt tới 4,7 tỷ USD Mỹ cho việc làm ra chiếc xe VinFast để cứu lấy danh dự cho Đảng Lượng tiền đã đốt đến con số kinh khủng như thế và sẽ còn phải tiếp tục đốt nhiều hơn nữa. Mà bộ máy tuyên truyền trong nước vẫn vặn hết công suất để tô vẽ cho Vin. Nếu với tình hình tài chính tệ hại như của VinFast mà rơi vào một doanh nghiệp khác thì e rằng đã bị đảng xẻ thịt. Tuy nhiên, Vin thì vẫn bình an vô sự, không những thế lại còn nhận được sự ủng hộ hết mực. Điều này cho thấy có vẻ như Đảng Cộng sản đang có cổ phần ở trong Vin bởi vì chỉ có những người có liên quan rất mật thiết và sở hữu cổ phần thì mới hết làm hết được công việc và hết lòng để vực dậy cho bằng được một doanh nghiệp đang ngập trong nợ nần và thất bát. Vào ngày 20 tháng 12, Vingroup đã tổ chức một buổi lễ hoành tráng trao giải VinFuture và được nhiều kênh báo chí truyền thông trực tuyến, trong đó có thể đến là trang thông tin chính phủ, Thông luân xã Việt Nam, Báo Nhân dân, Đài truyền hình Việt Nam, VTV và Đài tiếng nói Việt Nam VOV Điều đang nói ở đây là Đảng Cộng sản Việt Nam đã cắt cử một chân trụ trong tứ trụ là ông Vương Đình Huệ trực tiếp đến trao giải thưởng. Ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội và ông Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng ban tuyên giáo trung ương của Đảng, tức là ông tướng quân đội, chứ không phải là ông Phạm Nhật Vượng đứng trực tiếp trao. Hình ảnh này nói lên dường như Đảng Cộng sản mới là ông chủ thực sự của Vin, chứ không phải ông Phạm Nhật Vượng. Những người như Vương Đình Huệ và ông Nguyễn Phụ Trọng Nghĩa là những người không thể bỏ tiền để thuê, nhưng tại sao lại có mặt ở đây để phục vụ cho Vin như thế? Đây là hình ảnh Vương Đình Huệ và Nguyễn Trọng Nghĩa trao giải chứ không phải Phạm Nhật Vượng. Vậy câu hỏi đặt ra là liệu Vượng Vin có mua đứt Đảng Cộng sản Việt Nam hay không để đảng này phục vụ cho nhu cầu quảng cáo thương hiệu của mình? Hay là chính Đảng Cộng sản Việt Nam đang nắm giữ cổ phần ngầm ở phía sau của Vin. Khó ai có thể tin rằng ông Vượng có thể mua đứt được Đảng Cộng sản Việt Nam bởi vì với quyền lực tuyệt đối trong tay, Đảng Cộng sản có thể thịt Vin bất cứ lúc nào mà không cần phải làm thuê cho nó. Sẽ không có ai dám tuồn ra tin tức về những mối quan hệ chẳng chịt đằng sau cánh sâu gà, sân khấu trong màn trình diễn mà Vin đang là nhân vật chính. Và nếu Đảng Cộng sản Việt Nam có cổ phần thật thì cũng chẳng ai dám cho thiên hạ biết vì biết sẽ bị xử ngay.